nói tiếng trước tiếng sau bạn bật cho em cái vô mặt trời ơi thôi bỏ đi đúng rồi em bỏ, bỏ dạ. không em vẫn tha thứ em bỏ qua thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ như ghế mà em vẫn bỏ qua bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó đó rồi bạn cứ Rồi, chào hai bạn. Rồi, ưu tiên em gái giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quyên, năm nay em 21 tuổi, em ờ, quê ở Kiên Giang à, em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ở công ty may em trực tiếp may luôn ạ à. dạ em xin kính chào anh Linh chị Cát Tường em tên là Nguyễn Hải Đăng em 27 tuổi quê em ở Gò Công Tiền Giang công việc hiện tại của em là thi công bên điện và nước em làm việc ở đâu dạ em làm việc ở quận 12 muốn về Kiên Giang phải đi qua Tiền Giang dạ đúng ưu điểm và khuyết điểm của mình thì bạn trai Dạ, ưu điểm của em thì chúng mình nắm bắt công việc tốt, chăm chỉ làm việc. Chúng em cũng biết uh, nấu ăn, làm việc gia đình. Cái khuyết điểm em là cũng hay nóng tính đó mà. Mình có tật xấu gì không? Xấu em thì có uh, nhậu chị. Trước em uống dữ lắm mà giờ này em bỏ rồi. Nhiều nhất là bao nhiêu? Em uống gần nào mà hết bia là em nghỉ luôn á chị. Trời đó coi. em cũng cỡ vậy á. Hả? Hả? uống bia hay uống rượu? Dạ thế nào cũng chơi được hết. Trời ơi hai người này thôi thôi thôi, thôi thua rồi. rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì khuyết điểm em trước đi thì nhiều lắm em à, hay quên em ghen em ghen cực kỳ luôn em mà thấy bạn trai mà chat chít với con nào là hôm sau em cho lên đường em cho con đó lên đường chứ không phải là bồ em trời ơi trời đất ơi trời mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi theo theo em thì chịu thôi à, ghê quá hay <laughs> tôi nghe tôi thấy tôi hơi giận giận giận giận người đó Trời ngang em gái có mấy mối tình rồi em gái Dạ em có hai mối tình à, Cái mối tình đầu tiên á thì đó là em mới nghỉ học Em phụ bán cà phê với gì, Cái bạn ấy nói em á là Mấy đứa bán cà phê không có đàng hoàng đâu Không quen Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm à, Lý do chia tay là tại vì à, Em nói em là công nhân may á Thì gia đình bạn không không hài lòng Với bạn ấy hay ờ, kiểu vũ phu á Đánh em hả? dạ có lần em bị quan em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích em chỉ có khóc thôi xong rồi bạn vừa vô vừa nói tiếng trước tiếng sau bạn bột cho em cái vô mặt trời ơi thôi bỏ đi đúng rồi em bỏ, bỏ không em vẫn tha thứ em bỏ qua thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với gái mà em vẫn bỏ qua bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó đó rồi bạn cứ làm lỗi xin lỗi làm lỗi xin lỗi hoài vậy nên em em thấy em hết kiên nhẫn được rồi em tự em chia tay với bạn không vậy thì quá đáng quá à, không có được vũ phu nha bạn trai em không có đánh gì đó cười không mà rồi thì vậy cũng được tình trường của em sao em thì lúc em còn xong học 12 với quê anh thì à. mình có quen đó rồi em lên sài gòn em đi học cái em mê chơi lắm chơi cái em đi học rồi em đi nhậu khi cái tình cảm mình nó không còn cái ít gặp anh cái tình cảm không có thôi mình phải chia tay nữa Tụi em, em mong suy nghĩ muốn vậy tìm anh. một người bạn trai như thế nào em mong muốn tìm bạn trai á, cao từ mét sáu tám trở lên 86 được không? <laughs> dạ cũng được Cũng được Với à, đặc biệt là không vũ phu Mà không cần biết ảnh đẹp trai hay sao Ảnh cứ hát hay là em đổ thẳng thôi Bây giờ chết rồi chị ơi em không biết hát Để nó làm câu thử coi Một vườn cây hoa trái đơm bông Chiều về trên sông điều hò ai quen Hát nhìn tôi thử đưa tôi qua sông nữa mà lắm Bằng lòng đi em, anh đón em về Người quê chỉ có tâm lòng có chiếc xuồng ba lá để yêu em cái này chắc đổ nghiêng quá chứ không đổ thẳng quá hát đáp lại đi em hồi nãy em có nghe anh là anh hay nhậu đúng không em có bài nhạc chế này em hát em tặng anh luôn <laughs> rồi đây luôn anh dấu yêu ơi anh đang đi nhậu ở đâu anh hỡi anh hứa hôm nay anh sẽ về nhà thật sớm cơ mà nhậu quên đường về phải không anh nhậu xong về nhà nói linh miên anh cứ lê la anh cứ về pha xong tối bê tha cùng với bia rượu ta nắm tay nhau ta thoát cơn say cùng dắt nhau về hay quá còn cái gì em không thích ờ, ở người bạn trai nữa không em không thích bạn trai có bồ rồi mà còn đi thả thính gái bạn trai kia có hay lên facebook rồi không có thả yeah. Dạ. thính không có lên facebook chị mà em không có thả thính chị ơi là em, lên em like <laughs> mà em không có thả thính thả tim không á em không có thả like ta. mà em thấy đẹp em like à người ta thả em là em dính đúng không dạ không chị với em muốn là khi mà em có bạn trai rồi á em phải được công khai mối quan hệ chứ không phải giấu thôi em ở nhà đi đi hay là không công khai em chứ trên facebook này nọ em hay tan tên thì lại xóa em ghét vậy đó chị cũng ghét vậy lắm bạn trai mẫu người lý tưởng em sao cao thì một m năm tám trở lên thôi thì à, biết làm ăn chăm chỉ là được rồi Bên có cái kia... điều gì em không thích ở người bạn gái không em em không thích ờ, nói dối thôi chị tại vì tính em mà ai nói dối em là em cũng nghe như là là không có chuyện gì xảy ra đó nhưng mà nhiều lần là, là em nói một lần nhưng mà nói xong là em nghỉ chơi em phải nhắc nhở chứ ví dụ em cảnh cáo lần một lần hai lần ba em chơi vậy khó quá về nhà có phụ bạn gái làm công việc nhà có phụ vợ làm công việc nhà không thì em biết nấu ăn thì em nấu ăn được chị còn giặt đồ thì em không biết Ừ, không biết giặt đồ dạ giặt đồ dễ nấu ăn nữa dạ em không em biết giặt nhưng mà em làm biến lắm nhưng mà khi vợ đẻ thì em lo được vợ gì nào giặt giũ hay là mình nấu cơm nấu nước thì anh nói chung mà mình làm những việc nào vợ mình cần thì mình làm đó lo cho con được không được cho anh cho con bú được không dạ cho bú bình anh thì thiết cho bú bằng gì <laughs> nói chung là lúc nào cần quá cần thiết mình phải làm thôi chính xác rồi để anh coi đàn gái sao nha trời ơi dễ thương quá nhưng mà ghen quá không tốt đâu em nếu như mà bạn trai với bên em hợp nhau thì khoảng bao nhiêu em đồng ý ờ, bên đây bước tới tầm khoảng nửa năm cũng được nó nửa năm dạ. được không em dạ được anh em cũng tính sang năm anh được rồi bên kia cũng cao nha dạ. cũng dễ thương luôn chuẩn ha làm dâu được không em dạ được về tiền giang có công việc gì cho cổ làm không mai đồ chị đơn giản ha dạ. dễ mà có cái gì mà em em em em em không có thích ở người phụ nữ không phụ nữ phải ờ, đảm đang việc trong nhà xíu đừng có lôi thôi quá đừng có dơ quá tại vì một mình em dơ đủ rồi chị em em dơ lắm hả em thí dụ rồi em đi làm về em mệt em em dơ đủ mình em thôi thí dụ mình đi làm về mình mệt đó mình chưa tắm liền mình nằm đó mình chơi facebook gì đó này nọ không rồi có tắm không hay là chơi xong ngủ luôn tùy chị có lúc mệt có ngủ luôn chút à, vậy tắm mà đa số là mệt đúng không không cũng hơi hơi à, đi làm về là mệt không được có vợ là phải tắm chứ đúng rồi không tắm vợ cho xuống giường à bình thường mình ở à. một mình thì mình chừng nào không được có vợ khác nhà ai dọn dẹp nhà sạch sẽ không chị sạch chị sạch không thơm không dạ lau lau xịt dầu thơm nữa thơm được cặp này xứng đôi à hỏi mình hỏi ý kiến người thân đi hôm nay em gái đi với ai dạ em đi với chị họ của em em xin chào anh sư Quyền Linh chào chị Cát Tường chào em à, em là chị họ cũng là bạn đồng nghiệp với Quyên em thấy anh trai bên đây thì cũng được <laughs> tại em run quá em biết nói vậy run quá trai đi với ai dạ em đi với uh, ba dì của em với anh trai của em dạ chào dì Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường dạ. Em là dì của Hải Đăng Hải Đăng cũng à, cái gì cũng được á Có khi đi làm về là tệ cái là à, để đồ dơ vậy ngủ luôn à. <laughs> Ủa không thay đồ luôn hả gì? Không thay đồ Không tắm mà cũng không cởi Không tắm, đâu. không thay đồ luôn Rồi để vậy ngủ luôn <laughs> Đó, nó không ngứa hả ta Mà sáng dậy mình tắm anh <laughs> Em chào anh Quyền Linh Chào chị Dạ em với này là chị em ruột thì nói chung là cháu em nó cũng xấu thì cũng xấu nhiều nhưng mà nói uống rượu uống bia thì thời gian trai trẻ mà bạn bè thì xong công việc thì phải giao lưu vì nhận xét thấy con cũng là vui cũng có cá tính vì thích bây giờ là gia đình hai bên là coi như tương đối là ủng hộ hết rồi đó ăn thua là hai bạn thôi mình tâm sự mình trò chuyện với nhau ha rồi mở rau Rồi, xin mời hai bạn tâm sự Cao ha, xứng đôi ha Nói nói chung là nhìn thấy dễ thương hơn anh nghĩ <laughs> Em làm thì trong thời gian em nó có rảnh lắm không? Thường thì 6 giờ là em kết thúc à. công việc rồi anh thì nói chung là có hẹn trước thì anh về Còn không hẹn anh nửa đêm mới về lận Rồi lỡ không không hẹn trước mà cần liền rồi được không anh? tùy lúc em tại vì cái công việc của mình mình làm đó lúc mà nó nếu mà nó không gấp á thì anh bất cứ lúc nào cũng có mặt được á làm gì tới nửa đêm dạ em thi công bên điện nước á chị mình làm những cái chỗ mà nó không được làm ban ngày có thể mình làm đêm mà có hẹn nhớ tắm nha anh à, tắm hôm nay tắm quá sạch luôn tắm hai ba lần luôn bộ đồ này giặt chưa dạ mới tin luôn chị toàn bộ từ trên dưới là mới mua có đầu tư có đầu tư phải tại mới mua tại mấy đồ cũ nó giờ để cả tháng nay không giặt thú quắc ra không mặc có đâu anh em giặt ủi em đem ra bả giặt sạch trơn đó hả dạ em thì em thấy anh cũng chững chạc cũng được hờ em cũng hợp tuổi em tìm cũng cao <laughs> nên cũng cũng có ấn tượng tốt anh thì anh thấy em dễ thương á nữa sau này cưới nhau thì à, tiền bạc và ai quản lý con cái thì sao tụi em bàn với nhau luôn đi chung tiền bạc thì ai giữ cũng được anh nhưng mà em không thích giữ tiền đâu giữ tiền cũng nặng đầu lắm thôi để em quản lý tiền à. anh quản lý con là gì cũng được đâu sao đâu nếu hẹn hò rồi hẹn ở đâu vậy anh nói chung mà ở đâu cũng được em anh ở ngay ngã tư ga mà em alo với anh chạy tới liền thì em chỉ thích đi chơi cuối tuần tại vì trong tuần em mới làm về em cũng lười lắm em hồi trước khi có lúc không có bộ em hay xem phim ở nhà rồi em tự cười tự khóc mình có khi có khi tìm hiểu mấy anh thì sáng ngủ đi chơi em đồng ý đó tối em dở chứng em không đi công việc của anh đó là làm cắt ngày trong tuần hết luôn anh không có nghỉ ngày nào á chủ nhật thì mình tăng ca làm luôn nên là nếu mà có hẹn thì anh sẽ nghỉ anh ở nhà tính anh đó là anh thích làm chứ mà không anh không thích nói anh cũng không biết nói làm sao ví dụ mình nói nhiều quá mà mình làm không được thì sinh ra mình lại à, nói dối đặt tay vào nút bấm đi hai em suy nghĩ thật kỹ tương lai hạnh phúc của mình đó một 2 3 Hết thời gian Bye Ô em em có bấm luôn á Rồi nắm tay đi là hai gương mặt này có tướng phu thê nè cũng hơi giống giống nhau nè thì em chị em cũng nghĩ vậy đúng không tướng tá cao ráo ha rồi bây giờ xin ghê. gì đi à em đợi nó giờ muốn chết đúng không anh thì xin đi dì ơi hôm nay à, giống như bấm nút là bạn gái con con cũng à, xin phép chứ rồi mình hôn mà mình phải à, đúng rồi rồi xong nó qua bên đây như chị bên đây là cho em xin phép à, hôn bạn à, em của chị đây là chiếc vé xem phim của cùng đạp xin để bóc 212 ly chiến thắng các bạn tới đó để có không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau yêu nhau nhiều hơn Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vina chưa hết đâu nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua những cái sản phẩm nệm Vina tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nệm cao su thiên nhiên Vina niềm tự hào cao su Việt là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá là 5 triệu 950 ngàn đồng sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi chúc mừng hai bạn nha, cố gắng tìm hiểu nhau nha, sớm báo tin vui nha. Xứng đôi lắm luôn á. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc mọi điều tốt lành. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. ở ờ, nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em từ hậu đầu nó có thương hiệu này kìa mời bạn nữ rồi mời em gái ngồi mời bạn nam rồi ngồi đi bạn Bây giờ giới thiệu về mình đi mời em gái à, Em xin chào chị Tường xinh đẹp Chào anh à, đanh Vui Tính à, Chào anh Nam bên à, Dạo Mồng Tơi Chào toàn thể quý vị khán giả Em à, tên là Bùi Thị Phượng Ở nhà thì má em hay gọi em là mít ướt Bởi vì em rất là nhõng nhẽo và dễ khóc ạ Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai ạ Dạ em chào anh MC Quỳnh Linh Chào chị Cát Tường mà Chào em Chào khán giả À, chào bạn gái à, ngồi bên hàng rào bên kia, em tên Trần Mậu Quốc, năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống ở Long Thành, Đồng Nai. Đồng Nai luôn? Dạ, em làm nhân viên chất lượng ạ. Anh à, ở Long Thành ạ? À? Đúng rồi. Anh làm vậy là công ty đó là ở khu công nghiệp Long Thành luôn đúng không anh? Đúng rồi em. Cũng gần nhau mà đúng không? Dạ cũng gần. Hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. À, em nấu ăn không có được ngon. Mặc dù em rất là thích nấu nhưng đôi lúc em bày vẽ ra em nấu nhưng mà à, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều <laughs> không sao em cũng hậu đậu nữa ở ờ, nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên là mọi người nghĩ đến là em sự hậu đậu nó có thương hiệu mà chị nhưng mà em lại ờ, có điểm mạnh là ừ, em sống rất là có nguyên tắc và có trách nhiệm em có trách nhiệm trong cuộc sống trong công việc và đặc biệt nhất là trong gia đình em thích uh, uh, chơi thể thao uh, thích đọc sách ưu điểm em thì em thích nấu ăn thì à, rất là cưng bạn gái cưng chiều bạn gái thích nấu những món ăn mà bạn gái thích thí dụ bây giờ ví dụ mình ăn chừng cái món đó hai ba lần là có thể mình về mình bắt trước mình nấu theo được tuy nó không ngon nhưng mà cái đó mình có thể nấu giống giống giống vậy còn cái nhược điểm của của em là không thích đợi cho không thích đợi chờ như hẹn hò đi chơi là phải đúng giờ um, nhiều khi có thể suốt ừ, nó xây dịch khoảng 50 phút được mà để đợi lâu có hơi khó chịu bực mình á, thì mình sẽ ít nói không nói mình giận mình không nói mà khi nào mà đối phương nó nói chuyện trước á, thì mình sẽ bắt chuyện lại bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi À, em à, trải qua hai mối tình rồi ạ nhưng mà mối tình là sâu sắc nhất đối với em là mối tình à, đầu thời sinh viên kéo dài 4 à, năm còn cái mối tình sau này à, mối tình sau này thì sau khi em ra trường em đi làm thì em gặp bạn đó nhưng mà bạn đó thì cũng à, vào đây công tác một thời gian thôi thì cũng trở ra Hà Nội rồi từ đó tới nay là bao lâu rồi chưa có bạn trai từ năm 2015 đến giờ lý do tại sao mấy năm nay không có ai để mình không để ý ai không ai đeo đuổi như thế nào tôi cũng có các bạn nam uh, để ý nhưng mà em ờ, không biết sao nhưng mà em không có cảm xúc ừ, bây giờ bắt đầu cũng hơi hơi khó tính rồi ha <laughs> dạ còn bạn trai em thì em trải qua ba mối tình rồi mối tình đầu tiên của em là cách đây khoảng 10 ờ, năm mối tình đầu của em được 4 ờ, năm mối tình thứ hai thì cũng khoảng 3 năm Ôi, 7 năm rồi rồi mối à. tình thứ ba thứ ba mới đây năm 2016 là mấy năm à, được gần một năm tại sao mình lại phải chia tay những mối tình đó lúc đầu em cái tính của em thì nó hơi ngang tính em ví dụ em nóng lên á thì đừng có cãi lại mình nóng tính mình cố chấp đúng không dạ đúng rồi thì còn gì nữa không nhiều khi mình không có hiểu mình không chịu hiểu người ta mình cứ uh... bắt ta phải hiểu mình đúng rồi thì cái đó coi như mình bỏ qua nha bớt nóng tính nè ha rồi mình phải hiểu người ta người ta mới hiểu mình hai cái đó rất là quan trọng cho tình yêu mình muốn tìm một bạn gái như thế nào bạn gái thì ờ, cao khoảng một mét ờ, 56 đến 56 giờ lên tại vì tính của em nó mạnh mẽ em muốn một cái người đó dù em la khóc khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à nước mắt bật là vũ khí đó mình bật lên đó là người ta thấy mình mình thấy người ta khóc là mình tự động mình mình bình tĩnh là tại vì lần đầu mình sợ nhất là cái tóm lại là cứ la là khóc khóc là em hết la <laughs> dạ đúng rồi vậy đúng là... không tức là sợ giọt nước mắt đúng không dạ đúng rồi rồi à, thôi được anh xem cô kia có thích khóc không nha chào em, em gái chào anh ạ em có hay khóc không dạ em thì ờ, chúa ờ, dễ khóc luôn ạ à. <laughs> vậy được rồi đó <laughs> em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói với linh luôn đi ừ, về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt ừ, em cũng hy vọng ờ, bạn nam của em là một người uh, chính chắn sống uh, có trách nhiệm và biết uh, nghĩ đến gia đình có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không quá gia trưởng và vô tâm nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á tức là anh nói phải nghe đó là hơi gia trưởng đó ừ. về cái điểm này thì ờ, em cũng có một chút chút nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải ờ, cố gắng để mà dung hòa Đúng trong rồi. cái trường hợp này chỉ còn một điểm đó thôi bạn trai cố gắng kìm là được rồi nha anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn dễ thương nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được em thì thời gian không quan trọng quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được rồi bạn trai còn có tật xấu gì nữa không trời ơi chào em <laughs> dạ, dạ. không không, nhậu rồi không nhậu cái uống gì? không biết nhậu à, dạ không nhậu nhậu không. À, uống một hai ly là người nó đỏ mặt nó đỏ lên là đó tốt chứ coi đầu xấu em trong cuộc sống em có sợ cái gì không em sợ ma lắm em thấy ma lần nào chưa hồi xưa thì à, ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á em ra ngoài đó em chơi chơi lúc mà về trời mưa nó nó hơi lâm râm á em em vừa đi ngang em thấy em em thấy một bóng đen em sợ em chạy hết đà em chạy em chạy về nhà sang ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng mà qua ngày hôm sau mới đi ngang đi qua lại chỗ đó nữa vậy là cũng chưa sao còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không không thấy ơi. cục phim ăn nhưng thấy con ma em sợ con ma nó mặt cái ghê lắm cái ghê lắm dài rồi lắn cón đồng hồ rồi răng cỏ rồi lấp lánh đồ nữa ha để, đính mấy hộp một hộp một hộp à hả yeah. Dạ. xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp giờ lấy vợ về mình ờ, tính lập nghiệp ở đâu nhà em có một mình còn một mình em à em sống ba mẹ Thì như là làm đó. dâu đúng không dạ yeah. rồi làm dâu được không em dạ được ạ được ha không sao cả lúc như bạn gái mình buồn vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn em, em có tài lẻ gì không tính em vui lắm em uh thích tạo cái niềm vui cho người ta đâu em bây giờ đang buồn nè em buồn quá trời luôn em làm gì vui vui Ê, có thể em có thể hát và có thể nhảy được chứ rồi chơi luôn đi dạ, có sập sân khấu không dạ được em làm gì vậy nhảy hả thôi giữ đi chút nhảy cho bạn kia coi được rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi là à, gia đình mình có ủng hộ không hôm nay em gái đi với ai dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ à. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi. cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị à, hai anh chị dễ thương. Em là em à, của chị Phượng. Chị em á là một người à, rất dễ khóc nên sau này á có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh dỗ cả tháng không đính luôn á. Anh trai bên này á thì em thấy anh cũng được cũng vui tính và cũng có vẻ hợp với chị em nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Cảm dạ, ơn Còn em trai này mình đi với ai? Dạ em đi với anh em anh à, bà con rồi, chào anh. Chào anh. Em cũng xin ờ, kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin ờ, kính chào toàn thể ờ, quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh khéo léo nữa thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu dạ, rồi cảm ơn anh nha khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha để lấy cảm tình bạn gái đúng không đây là thế mạnh của mình mà khoe liền đúng không rồi mở rào và Tần Anh thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và uh, ngọt ngào trong lòng mình à, cảm ơn rồi các bạn tâm sự với nhau đi cái, cái quê mình cái cái mình ở ở cái cái, cái khu vực nào hả à, quê của em là ở Bình Định Bình Định dạ thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? À? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống một phê với bạn Em cũng hỏi có đi. một số câu hỏi vui à, Muốn hỏi anh thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi Yes trả... Dạ. or no thôi nha dạ, hỏi Trả lời uh, nhanh nha Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? À? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có Đó. Anh có giận dai không? Không Anh có cờ bạc không? Không Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không? Ok Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? không anh có tắm hàng ngày không tắm ngày mấy lần luôn <laughs> anh có thích đọc sách không không anh có thích xem phim không thích anh có thích nuôi chó không bán chó mà <laughs> bán chó hả có nghĩa là phải yêu chó thích nuôi chó mới bán chó bán chó để nuôi là chó kiển đi chăm sóc chó phải bán chó để ăn đâu đừng có lo <laughs> anh có thích đi bộ không không không mới anh vậy có đó. anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không đi hoài à đi hoài à Vợ ở đâu đi bộ qua Không phải đi bộ đi bộ á như vậy giờ dạ. câu cuối tèn tèn tèn tèn tèn tèn tèn nếu như mà em đánh anh đánh lại hay không anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi vậy anh sẽ ôm em đạt được bao nhiêu phần trăm hả à, tiêu chuẩn của em à, khoảng 50 phần trăm 50 phần trăm dạ. có thưởng có phạt gì không hỏi người ta quá trời vậy <laughs> năm mươi phần trăm là không thưởng không phạt gì không 60% thưởng không phạt. là thưởng mà bốn mươi phần trăm thì em phạt em thấy sai có hai ba câu thôi mấy ở đây không có sai gì dạ. chứ á chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi một rồi. câu tỏ tình ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè dạ, anh cũng mong ờ, hai ờ, hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau để tiến xa hơn cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái uh, mệt mỏi căng thẳng rồi thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba ở bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm rồi đặt tay vào nút bấm tay cũng bấm cho em trai bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút đi uống cà phê bấm nút để ta tiến xa hơn chứ không phải bấm nút để vì một điều gì đó nha một hai ba hết thời gian à, nắm tay nhau các bạn rồi hãy trao nhau các bạn hạnh phúc nha hai bạn cái này khỏi đây không được cái này khỏi đâu có khỏi được không má hay hôn đầu em <laughs> Đây là chiếc vé xem phim à, cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Và tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatech. Chưa hết đâu, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua những cái sản phẩm nệm Vinalatech tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatech, niềm tự hào cao su Việt. Còn đây phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch